Rồi hello xin chào cả nhà, chào cả nhà quay lại quay trở lại với kênh Phạm Hưởng với lốc kênh Phong Thủy Tử Vi Trọng Đời nhé Thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con về cái tuổi 1987 Lam Mại nhá Thì rất là nhiều bạn à, đòi xem à, cho cái tuổi à, lá số tử vi của 1987 Lam Mại nhá là Đó là Đinh Mão nhá Thì về cái mặt về cái phương diện mà phong thủy hướng nhà xây rồi hướng cầu thang hướng nhà tắm thì phạm hưởng cũng đã chia sẻ ở một cái video ờ, trước rồi <clears throat> thì ờ, ai là ai là tuổi nam ờ, mạng đinh mão 1987 thì vào xem cái video trước nhá có video này thì phạm hưởng chia sẻ về cái lá số tử vi của mình nhá thì phạm hưởng cũng chia sẻ lại luôn là cái phong thủy hướng nhà xây của tuổi đinh mão 1987 nam mạng này là cung tốm nhá cái cung tốm của mình là cung bất chập đấy thì là con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhé cung tốn có là hướng đông ờ, ờ, đông nam này rồi hướng chánh đông này chánh bắc và chánh ờ, nam nhé đó là bốn hướng tốt để xây nhà à, quay hướng, hướng nhà rồi hướng bếp hướng cầu thang rồi, rồi hướng nhà tắm hướng uh, cửa nhà nhé <clears throat> đấy hướng bếp hướng uh, nhà tắm đấy thì thì phạm hướng đã chia sẻ rồi thì không chia sẻ lại nữa thì bây giờ phòng hướng chia sẻ cho mình là cái lá số tử vi của mình 1987 đinh mão nam mạng cung là cung uh, tử vi là cung khảm này trực chấp này mạng lư trung hỏa nhá ấy nữa trong lư nè khắc uh, kiếm phong kim nhá con nhà xích đế cô vặn xương con mèo tướng tinh con gà cậu tài cậu quý độ mạng nhá thì à, tử vi cho thấy rằng thì cuộc đời của tuổi à, đinh mão đa số gặp nhiều may mắn về đường công danh sự nghiệp mỗi khi quyết tâm làm điều gì đó kết quả họ đều nhận được rất là như ý dù có khó khăn cũng à, cũng được quý nhân phù hộ giúp đỡ nhé hiếm khi tuổi đinh mão làm mạng cho nó phép bản thân mình được hưởng thụ này nghỉ ngơi này họ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc đấy, phấn đấu không ngừng để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định không ít những lần họ phải vấp ờ, phải thất bại nhưng niềm tin và ý chí luôn thôi thúc họ tiến tới phía trước chinh phục được thành công nhé đấy, cái ý chí rất là tốt rồi những người tuổi đinh mão này nam mạng rất là Ờ, họ rất là hòa đồng này thân thiện này vui tính này và tốt bụng này họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh Đấy, đó chính là lý do uh, lý do tại sao đinh mão được rất là nhiều người yêu quý và tôn trọng nhé rồi phòng hướng chia sẻ luôn cho mình cái đường lương duyên này đường tình duyên của mình đinh mão là người có trái tim thật thà và chân thành họ không có giỏi về chinh phục người khác nhưng lại biết cách để phát huy những điểm mạnh của mình trước mặt đối phương đấy thời còn trẻ lên máu đã trải qua vài lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm đó là điều khiến họ đau đau khổ trong một thời gian dài nhưng có vấp ngã đinh máu mới trưởng thành và chín chắn hơn được nữa mới hơn được nhé <clears throat> đấy khi kết hôn này Tuổi đinh mão toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình của mình Dù có những lúc bận rộn với công việc nhưng họ vẫn luôn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình và những người xung quanh Đặc biệt là người bạn đời của mình nhé Làm mạng, làm mạng tuổi đinh mão may mắn lấy được người vợ đảm đang này hiếu thảo này hết lòng chăm lo cho gia đình giờ phòng hứa chia sẻ cho mình về cái gia đạo và sự nghiệp đường công dân sự nghiệp có nhiều thăng trầm lúc Đấy, lúc may mắn, lúc phát triển, lúc trì trệ, lúc khó khăn Mặc dù gặp nhiều may mắn trên con đường xây dựng sự nghiệp Nhưng cũng có lúc sự chủ quan của đơn mão khiến cho họ mắc phải sai lầm nghiêm trọng Rồi đơn mão lên xây dựng nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn thích hợp ờ, để phát huy công việc hơn nữa tham gia vào các việc tập thể cũng là một trong những phương pháp làm việc hiệu quả được ờ, nhiều người áp dụng nhé khi gặp khó khăn không thể tự mình giải quyết bạn có thể tìm sự trợ giúp của người thân và bạn bè nhé gia đạo hòa hợp êm ấm ăn em hòa thuận thương yêu nhau tuy có lúc xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhỏ nhưng tuổi đinh mão rất là khéo léo và hòa giải duy trì được mối quan hệ kháng khít gắn bó của gia đình nhé rồi tuổi hợp làm ăn của mình là tuổi hợp làm ăn của mình nên chọn các tuổi hợp làm ăn giúp cho đinh mão gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn trong công, công việc này đó là giáp tuất này nhân thân này mậu thìn này không chỉ hòa hợp với đinh mão về tính cách mà còn mang lại nhiều may mắn thuận lợi cho họ nhé rồi lựa chọn vợ chồng này khi kết hôn nếu lựa chọn tuổi phù hợp với mình bạn sẽ có đời sống hôn nhân hòa hợp thuận lợi hạnh phúc ngược lại nếu kết hôn với tuổi đại kỵ không phù hợp sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống không ổn định và uh, vợ chồng không được như ý nhé, và ảnh hưởng tới công việc nhé kết hôn với tuổi như nhân thân này mậu thìn bính dần giáp tốt này được hưởng cuộc sống sung sướng đầy đủ vợ chồng hòa thuận kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua những khó khăn gian khổ thử thách nhé nếu kết hôn với tuổi ất hợi ất sửu kỷ tỵ tân mùi đây là sự kết hợp khá hoàn hảo tuy nhiên muốn duy trì được mối quan hệ dày nâu hòa hợp đinh mão cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa chăm sóc và quan tâm lắng nghe nhiều hơn từ phía <clears throat> đối phương nhé rồi nếu mà kết hôn với kỷ mão là đinh mão quý dậu này mối quan hệ sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn tranh chấp và dễ dẫn đến dặn lức cả hai bên cần phải biết uh, cân nhắc nhịn nhường nhịn trân trọng nhau nhiều hơn nữa mới có thể duy trì được mối nương duyên nhé rồi vào độ tuổi 16 18 24 28 36 40 tuổi đinh máu không nên thành không nên uh, tiến hành chuyện cưới hỏi trong những năm này nhé đây bởi đây là những năm uh, xung khắc <clears throat> kém mận may mắn không thuận lợi cho việc tiến hành uh, kết hôn nhé đấy Đinh Mão là những người khéo léo trong giao tiếp và ứng xử bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ rộng rãi và được nhiều người yêu thương yêu quý theo đuổi thế nhưng những người này rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu họ không bao giờ tùy tiện rung động trước một ai đó tình yêu có đinh mão phải được xây dựng bởi sự <clears throat> thấu hiểu này đồng cảm này và gắn bó lâu dài do tuổi đại kỵ của mình nhá đại kỵ cũng này tuổi đại kỵ cũng là một trong những yếu tố gây cản trở khó khăn dẫn đến công việc hôn nhân cuộc sống uh, sống này nếu muốn uh, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn bạn nên tránh các tuổi như là bính tý giáp tý nhâm ngọ căn ngọ nhá nói ra tránh những tuổi này nhá <clears throat> rồi năm khó khăn nhất trong cuộc đời của mình những năm tuổi đinh mão gặp khó khăn triền minh nói không thể tự mình giải quyết cho đấy cho mình là tinh thần vô cùng hoang mang ở độ tuổi như là 24 tuổi 26 30 34 tuổi này đấy 38 này nam mạng đinh mão làm việc gì cũng phải cẩn trọng hơn trong những năm này đừng vội vàng mà quyết định nhé quyết định đấy rồi là nếu kiên trì vượt qua trong giai giai đoạn này tuổi đinh mão sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc hơn và ổn định hơn nhé có nghĩa là phải trải qua những cái giai đoạn này thì mới ổn định được rồi chia sẻ tuổi đinh mão luôn ngày giờ xuất hành thì mỗi một tuổi đều có khung giờ hoàng đạo riêng của chúng ta chúng ta phải nắm bắt được cái khung giờ hoàng đạo riêng của chúng ta thì chúng ta mới đi làm ăn thì nó mới sẽ tốt đẹp cho chúng ta nhé ngày à, giờ xuất hành này thì bạn nên à, xuất hành vào giờ lẻ này ngày chẵn này và tháng chẵn nhé công việc của đinh mão sẽ vô cùng thuận lợi và may mắn nhé rồi thông hưởng chia sẻ luôn cho tuổi của mình thì diễn biến từng năm này từ 21 đến 25 tuổi đây là khoảng thời gian đinh mão này tự lập nghiệp này ban đầu sẽ gặp khó khăn rắc rối nhưng chỉ cần bình tĩnh nhẫn nại và kiên trì đối mặt với khó khăn họ sẽ có thể vượt qua dễ dàng bước sang tuổi 24 cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt lợi dụng à, thiệt hại về tài sản chuyển sang 26 tuổi cần chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe không nên chủ quan làm việc quá sức Đấy, điều đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trong tương lai của mình từ 27 đến 30 tuổi này thì nhìn chung này bạn mận không có gì đáng lo ngại công việc thuận lợi thu nhập nói chung là ổn định nhá chuyển sang 31 đến 35 tuổi này 31 tuổi thì kém sắc so với năm trước làm việc gì cũng phải cẩn thận bình tĩnh trong thời gian này nên xây dựng mối quan hệ làm ăn tốt đẹp và dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn nữa Đấy, tuổi 35 cuộc sống sung sướng an nhàn có nhiều niềm vui mới nhé. bước sang 36 tuổi và 40 tuổi này đến 40 tuổi đây là khoảng thời gian có nhiều biến động nhất là trong cuộc đời của đinh mão nè may mắn là những biến động ấy diễn ra theo chiều hướng tích cực đi lên giúp cho cuộc Ờ, công việc cuộc uh, ờ, sống gặp nhiều may mắn hơn thuận lợi hơn tài lộc dồi dào nhiều hơn đây là khoảng thời gian thích hợp để đơn mão mở rộng quy mô làm ăn này phát huy sự nghiệp này đấy thì từ tuổi 36 trở đi là, là, là khởi nghiệp là nói chung là vững vàng hơn này đấy rồi chuyển sang 41 đến 45 tuổi công việc vẫn duy trì ổn, duy trì ổn định duyên ờ, tình duyên lại không may mắn thuận lợi cho lắm nhé thấy rằng đinh mão cần dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình của mình hành gắn này củng cố mối quan hệ với những người thân trong gia đình rồi bước sang à, từ 46 à, tuổi đến 50 tuổi gặp một số trục trặc trong công việc nhưng may mắn có quý nhân giúp đỡ phù trợ giúp cho vượt qua khó khăn tuy vậy công việc vẫn có phần giảm sút ấy không còn được thăng uh, thăng tiến để thịnh vượng như trước trước nữa nhé rồi thì từ 51 tuổi đến 60 tuổi thì công việc ổn định hơn có cuộc sống sung sướng hơn an nhàn hơn đầy đủ hơn sức khỏe bị ảnh hưởng cẩn thận ờ, cẩn thận chăm lo cho sức khỏe để ý tới bản thân nhé đấy à, thì phạm hưởng chia sẻ lên tổng quát về cái thơ vận mệnh của mình thì à, số này cốt cắn ngang tàn đấy lưu trong lửa đó lâu tàn mau nguôi giận ai không thể giận lâu ai tới năng nảy nắm tay dịu hiền xin lỗi bạn chớ có phiền ít bữa dịu ngọt có tiền cũng đưa số nhỏ biết được nhiều nghề đấy cái số này thì nói chung là biết được rất là nhiều nghề nhá trong tay rất là nhiều nghề cho nên doanh nghiệp tự nhiên có hoài Đấy. ra ngoài kẻ mến người thương kết bạn phải phúc họ quên ơn mình Đấy. kết bạn thì nó phản phúc mình Đấy. Nó, nó, nó, nó không có ơn nghĩa gì cả nhé thương người giúp đỡ của tiền ăn rồi quẹt mó phán liền theo tay hậu vận nhờ đặng cho con tiền vận lao khổ chẳng bằng vận sau nói chung cái tuổi này về vận sau thì tốt hơn nhé nói chung là về cái sự nghiệp của mình thăng trầm nhé tình duyên thì cũng luận đận Đấy, tình duyên thì cũng luận đận à, vì cái công danh sự nghiệp thì nói chung là về sau này tầm 36 đến 40 tuổi trở đi thì nói chung là nó mới ở à, vào sự gọi là sự ổn định hơn nhé đấy thì nói chung là đinh mão nói chung là được cái cái tuổi đinh mão này thì lanh lợi hoạt bát đấy sống hòa thuận vui vẻ đối nhân xử thế thì cũng tốt đấy bạn chịu khó kiên trì đấy nhưng mà cái số của đinh máu thì nói chung là lập nghiệp phải tự tay lập nghiệp từ nhỏ Đấy, từ 20, à, hai ngoài 20 tuổi đổ ra cho đến ngoài 30 tuổi thì phải lập nghiệp hai bàn tay trắng thì à, chung bạn bè thì những nhiều cũng à, kết giao bạn bè cũng gặp những trường hợp không được tốt nó phản phúc thì thôi thì cái mình chia sẻ cho tuổi đinh mão tới đây thì cũng chấm dứt nha, nha các bạn thì cái tuổi nói chung tuổi này nó sơ qua thì nói chung là à, từ 36 tuổi đổ về sau này thì chung an nhàn hơn một chút xíu công dân sự nghiệp phát triển hơn Đấy, còn vật à, vấn đề đường à, lưu duyên thì nói chung là cũng gặp gần lắm bởi vì à, à đơn mão nó trong cái việc à, tình duyên này cũng nói chung cũng kén chọn cũng à, ấy lắm cũng không có gọi là hời hời hợt cũng như không phải là à, ờ, thích quen ai là quen mà đã quen là đi tới hôn nhân nhá thì cái tuổi này rất là chững chạc nên là cái, ờ, cái đường lương duyên nó hơi bị trục chặt một chút xíu thôi thì à, ai mà mới xem cái à, video video lần đầu tiên thì nhớ đừng quên đăng ký kênh giúp phạm hưởng nhé thì thôi phạm hưởng xin tạm dừng video tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé